nếu mà anh em không lấy điện thoại này thì anh em cầm đuôi xe này bắt bằng đây là được bắt bằng thôi gì được chưa tôi điện thoại được nếu bắt bằng thì điện thoại được bắt bằng tôi bắt bằng đấy ba năm túi nhà dạ. dạ, kia đó ok anh từ từ bỏ đi tôi ba năm này tôi chịu rồi anh ba chín đây anh em muốn mua cho anh cái áo đây này áo gì đấy áo này đặc biệt dạ, cực kỳ luôn nhưng mà áo này nó khác áo này là áo bài bài đây này tí nữa em có ngon nhá tí nữa anh đi với em đối như nào đâu đây nhá đồ kiểu gì đấy cái gì hay đó tôi thứ tư đây đây sao nó lại đổi được nhỉ đây anh thử đi chơi đâu cái này em không chơi được mà mặc dù anh đi áo này là áo muốn trai tí à, nữa anh ừ. phải đi với em trước ừ, ok hay đấy ok nhá thế giờ đi luôn à có mặc luôn, à mặc luôn đi luôn có tiền chứ? có rồi ok bao anh nhá ok về chơi đôi ok được rồi triển khai không? không làm cắt thì cắt đi cắt này cắt này sao rồi cái đứa kia đâu rồi ngoại mãi chưa thế rồi sang rồi nói sang cho nào cứ bình tĩnh thôi cái như thế gọi sang chồng nó đi tàu về nắm tiền lắm đi triệu nhắc kìa triệu đi à, chà bồi đi mỡ đã cửa hai chịu rồi ờ, tiếp thì ta rồi ui giời thì đàn đây còn gì nữa À, mọi người cho vợ chồng em à, xin chân đấy ạ lâu quá đấy bây giờ đây là chỗ chồng đấy gì dạ. chứ không phải người ngoài đúng không đúng ạ đừng đưa thợ thuyền vào đây thì nó mất hay dạ, dạ. bây giờ như này gọi dạ. lần em chơi thì em biết rồi vâng ạ. tức là hồ 2 triệu bây giờ hai vợ chồng hồ 4 triệu mình em đóng ra ngoài rồi chơi làm gì ở đâu hồ 4 triệu làm gì căng thế mày không chơi thì mày cút ở đây nó như vậy rồi ai cũng thế nhá đùa còn mọi à, em đá thì em chơi em biết rồi lần đầu mà anh hồ hồ 4 triệu cái gì bây giờ hồ để cho an dạ, toàn thôi anh giàu nhá Thôi, anh có được cái gì đâu anh ơi phải lợi tôi là một bốn vừa rồi chúng tôi phải đóng như vậy đấy mà anh em gửi ạ cái này để ra ngoài nhá nhưng mà tôi không được cái gì thì cái đầu này cả nhá bây giờ dạ. thông báo là từ đầu này gà bao nhiêu niêm gà một triệu sát 5 triệu Nhầm chưa? Nhà mình đồng hoa chất không có gì cả. Mộc thôi thôi một thôi anh chơi một mô đúng không hai vợ chồng một mô đúng không cứ một lần một thì chứ đâu bà này đánh gánh gồng vào này mày lắm chia này cứ thế thôi phải nói là ông chồng ông đẹp trai ấy kìa ôi chồng em mà nhưng mà chồng này chắc mới đi tàu mới được nghỉ thôi ôi rồi điên ngay anh ạ bảo sớm đấy điên ngay triệu một triệu đi triệu thứ hai ba triệu bằng hai mới bằng được luôn bằng để cho tư khách thấy ông anh này ba sẽ bắt ba chạy luôn bắt bằng lên thôi tám đen xì ui chín này rồi ui rồi rồi đây mình tưởng hôm này đánh náo ít náo rồi có sao vợ chồng ăn đi cầu cái nào ăn chả bắt này, Đúng này, này, đánh đi đánh mạnh dạn lên. con người có tiền nó khác còn ông ông đi tàu là là tàu gì em đi tàu dưới nước này chả hàng gì này làm trên bờ chả hàng gì dạ. đâu dạ. cái rồi dạ. ơi chưa đi hàng kệ nhà em thôi em chở hàng gì kệ nhà em nhiều tiền lắm nhỉ thế vợ ông suốt ngày đi chơi tám khoảng bảy tám trăm vợ suốt ngày đấy vợ suốt ngày ở bên này mà cả ngày ngày nào chơi bên này nhỉ đúng rồi đây bảo có hôm gọi không nghe máy được mình thật thế ông đi tàu mình thế thì không, không lo vợ cá đi triệu quá ừ. vâng, ừ. rồi nam rồi bỏ à bỏ rồi em bỏ rồi một triệu có hai điểm luôn vẫn thừa một rồi thừa một kìa bắt bằng thừa một khác chạy vội thế Chẳng đi lên ngoài mình chạy thế thì chết rồi Thế bao nhiêu tiền mình cầm sang đây nộp hết Bắt bằng đi Bắt bằng đi Bắt bằng đi nữa thôi tám con euro thôi Cái gì nữa tám con euro thôi ăn cấm mình trong cua Ui rồi Chín cái hay thì Quá nhỉ Còn hai cái điện Mới năm đầu Đùa chứ ông làm gì mà lại cứ sốt cho lên ra với nhau một cái Hai cái rồi Hai cái gì Hai cái rồi, được thế Không chưa, đủ gà chưa Đủ rồi đấy có anh thiếu rồi thiếu rồi trên nhà em phát đạn đóng rồi. tôi bây giờ thiếu tôi phải bù ông mà đóng thế đều nữa cơ hả chứ người đóng gà được ăn gì cái tôi quản rồi lo gì đóng thế còn đều nữa đi triệu một triệu à lần này theo à? thứ hai mình nữa kinh nhỉ sợ quá anh một hai ngày cả. có cái đoàn gì không biết đấy. Ba chưa? Bắt bằng đấy. Kiểm tra tư cách vợ chồng người này xem. Bắt bằng đi. Bắt bằng là vào bao nhiêu rồi? Chừa hai đúng không? Chừa hai à? Chưa, còn bên nhà nhà chị này chắc là có hàng to này. Ờ, à, nhà chị này có hàng to này, cứ từ từ thôi. Đồng chí Bắt bằng vào hai. 3 triệu mới bắt bằng ba 3 triệu luôn ba triệu mới bắt bằng Cái này ba bắt bằng ba triệu mới bắt bằng rồi Nhà tôi mấy Đâu được về mấy vậy? Tôi có thừa có đập có 3 triệu thôi. 3 thừa 2 mình mất 5 triệu à? Nước mới được. 3 thừa 2 là 5 triệu. Đập có 5 triệu. 5 triệu. Thừa khỏe thế. Dạ, Bắt bằng đi. Bằng thì có 8 điểm thôi nhưng có Azo, bánh mẹ. Bắt bằng gì? Hai rồi đúng không? Thừa 5. Thế của một điểm hỏng rồi. Nút. Giờ nhiều đấy Căng thẳng thế nhở 10 triệu rồi đấy 7 triệu Ừ 7 triệu rồi đấy Tôi hứa có hai thôi 7 triệu ấy bị gái ạ 6 7 thôi còn vào vào nốt Ôi rồi ơi, cho phí nước ngoài các Tôi 5 triệu vào nước vào 5 triệu à Không vào 5 triệu đâu, bắt vào Theo luôn anh Bắt phân 5 triệu Mình có đánh nữa không? Bắt Thế thừa đi, thừa tiếp cho 5 triệu, bao nhiêu nữa? mình thừa bao nhiêu thường bẻ theo mình thêm 5 triệu nữa ừ, anh chỉ cần vài hộ vợ chồng đánh mạnh dạn thì đúng không thêm 5 triệu nữa vâng thế là tôi chạy đã kinh rồi niêng niêng chạy của hai nhà ừ, của sớm không có rô một hai ba bốn năm bắt bằng không lên niêng đầu chín đầu chín à đầu tám thôi đấy đầu một thôi anh ơi rồi rồi đen thế ra đấy là trời ơi mấy đầu mà hôm nay dẫn chồng người nó khác ngày ăn cái tô kinh thật đúng rồi các bà chị kêu hôm sau về gọi chồng về mà lên nữa chứ còn mình có phải ờ, kéo chồng qua đây không tôi đi nhiều hơn triệu mình kéo lên bàn đi một triệu luôn à đi luôn luôn chứ còn gì bánh giải đang có mà nằm nhiều này thứ hai một thứ hai đúng không ba luôn thứ ba khác ôi rồi đòi lại tiếng trước đúng không đúng rồi. Nhà này Này à, theo bằng 1 triệu ấy Nãy là 6 là 7 6 triệu mất bằng Tôi đi có 1 triệu à? thôi 6 triệu mất bằng Thôi Nhà này không biết có đủ 1 là chị vào, 2 là chị bố 4 5 6 á ờ, Bà này này tôi giận chân Mất bằng rồi Sao? Sao anh? Giờ mình 5 triệu mất bằng đúng không? Đúng 5 thừa 5 Vỏ này hôm nay chết luôn năm lượng có bao nhiêu hôm nay lấy lại hết vào mất tiền đã làm sao tí có cái tiền hồ kia tôi vừa lúc tiền hồ của chủ nhà nhà cũng lấy ra mà đánh thừa năm đâu đúng không anh nhảy vào luôn đi chứ nên mà mình lên bàn mình đánh luôn món này thì sợ gì vậy thêm năm triệu nữa ôi ôi được ăn cả ngã 10 triệu nó bằng rồi 10 triệu thôi cả mai đi ăn mày thật chơi chơi tới bến mình bước vào cái đều ở quê cơ mà sợ gì ừ. để về tăng nữa thì rõ là <laughs> năm đúng không cắm xe không có như là năm triệu nó vào rồi đúng không xe nó có bánh cắm rồi tự về luôn. còn năm khác tám nhiều không nhiều tiền nhưng mà vào cũng hết luôn đi năm rồi năm cái trước ăn rồi cái này sợ gì tiền đang tiền đang đông nhưng mà mình lên bài cho nó chắc đây là bắt bằng rồi đúng không thừa không thừa thêm thì thừa vào thừa thêm vào thêm đi thêm vào bao triệu nữa 5 triệu rồi trả nạn thế rồi lại 10 triệu mất bằng đúng không thiếu quá thêm là thật đi đấy thêm 5 triệu đánh. hôm nay mà thua nữa thì tôi cũng lấy lại là chị thôi chứ không cứu được cô rồi vẫn cứ là bắt bằng căng thẳng thế nhở 5 triệu bắt bằng rồi đúng không bài này mà bỏ nó hơi phí hai ba bốn bắt bằng bắt bằng kìa. vẫn thừa năm vẫn thừa kìa nhà nó lại lốp vào năm rồi đó của rẻ đúng một triệu để đi đường mình chưa đi bắt taxi về đây thừa năm nữa mà thừa năm nữa này đánh con này Ôi, là chục lại tôi lại chục bắt bằng à mọi người căng thẳng rồi, thế cố gắng rồi căng thẳng thế Điều nào kêu bắt bằng không bắt bằng vừa khít rồi bắt vừa khít luôn bây giờ như này bài tôi thực sự là tiền thì tôi cũng hết rồi còn nếu như anh em đồng ý thì là cho tôi bắt cái máy vào đây là 5 triệu là tôi bắt bằng Đấy, cái tiền hồ vừa nãy đâu vắt đánh nốt đi cái tiền đấy bây giờ tiền đấy của ngoài đây chung vào không đủ không đủ không đủ anh em có đồng ý không còn không nếu mà anh em không lấy điện thoại này thì anh em cầm đôi cái xe này bắt bằng đây là được bắt bằng thôi gì được chưa tôi điện thoại được nếu bắt bằng thì điện thoại được bắt bằng tôi bắt bằng đấy mấy ba năm tứ nhà kia đó ok anh từ từ bỏ đi tôi ba năm thì tôi chịu rồi anh em ba chín đây ôi anh hổ thế bảo sao đã thừa khỏe thế mình cứ ngồi dưa bắt bạn nhân hôm nay cũng dắt vợ đi chết rồi dắt em đi chứ em biết gì đâu sao hay thế nhỉ nhau chồng vợ chồng chết rồi chết chúng tôi rồi có chối được không bây giờ